Xin chào, ở trong à, video này thì tôi hướng dẫn anh chị đó là cách kết nối phần mềm ManyChat với một phần mềm gửi email marketing à, có tên là GetJetBond. Thì đầu tiên anh chị hãy đăng nhập vào ManyChat của mình. Là anh chị vào website có tên là manychatv.com là sau đó anh chị bấm vào đăng nhập nhé, đăng nhập vào tài khoản ManyChat của mình trước. Đó. Và hãy nhớ này, hãy nhớ nâng cấp lên cái bản à, Pro của chúng ta thì chúng ta mới kết nối được là sau đó chị quay trở lại cái website là managervn.com là chị uh, mở sang một cái tab mới đây này, ở phía menu đây anh chị bấm vào phần manage chat này thì có một cái bài viết nhé là kết nối manage chat với phần mềm email marketing Gachebon này anh chị bấm vào đây và sau đó là anh chị bấm vào phần uh, kết nối ngay cho tôi và sau đó là anh chị bấm vào phần uh, install để cài đặt là chị chọn đến một cái uh, tài khoản ManyChat đã nâng cấp phiên bản Pro nhé đó hiện tại tôi có rất nhiều cái fanpage đã nâng cấp bản pro của ManyChat rồi thì tôi sẽ chọn một cái à, fanpage đã nâng cấp bản pro đây chọn bản install để chúng ta cài đặt cái app này và sau đó chị bấm vào phần go to app setting Đấy, như vậy là cái app à, gadget bond đã được gì được kết nối với uh, à, ManyChat rồi đấy thuộc phiên bản version 6 anh chị nhé và bây giờ chúng ta sẽ đi thiết lập nhé thiết lập những thông số ở trên phần mềm ManyChat này để làm sao chúng ta có thể kết nối với các chơi được và tiếp theo đến phần đặt cho cái app này là ở đây toàn tiếng Anh đúng không đấy thì tôi sẽ nói để chị hiểu này là họ nói là gì làm ơn là nhập cái cái mã API nhé của cái chatbot vào anh chị không hiểu tiếng Anh anh chị bấm vào phần chuột phải này dịch sang tiếng Việt nhé và sau đó là gì là vui lòng nhập khóa cấp phép many app.io của bạn này nếu bạn chưa có thì hãy nhập uh, ờ, S50 nó sẽ cung cấp cho bạn tối đa 100 lần chạy miễn phí đó và cái thứ ba đó là vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để nhận thông báo về các cập nhật khi bạn hết tài khoản tiến dụng và tin tức miễn phí lưu ý là nếu bạn không muốn nhận thông báo chỉ cần nhập không đó thì ở trong à, video trước tôi hướng dẫn anh chị đó là gì là cách uh, tạo cái gì tạo cái danh bạ ở trên uh, cái chatbot rồi tạo ra một cái hệ thống để lưu trữ data khách hàng và để lấy được cái khóa API cái chatbot thì chúng ta làm như sau đầu tiên anh chị hãy đăng nhập vào phần mềm Gadget Bond Gadget Bond nhé gadgetbondvn.com nhé vào vào website này nhé gadgetbondvn.com đấy là sau đó anh chị bấm vào phần đăng ký miễn phí nhé bấm vào nút bất kỳ này đã chị xem video trước của tôi là tôi hướng dẫn anh chị là cách cài đặt và cách nâng cấp lên phiên bản Pro rồi và sau đó anh chị bấm vào phần à, đăng nhập của tôi Đấy, tạo tài khoản và đăng nhập vào đăng nhập ở ờ, trong video trước tôi hướng dẫn anh chị là cách à, tạo tài khoản và đăng nhập ở trên đây rồi và để lấy được cái mã API của cái Streetbond anh chị bấm vào phần menu này có hình ô vuông này nhé bấm đây này và anh chị kéo xuống phần à, phần tích hợp cho tôi tích hợp rồi chọn phần API anh chị nào mà chưa có mã API của cái này anh chị hãy bấm vào tạo khóa API mới nhé thì cái à, Gatchatbot sẽ cung cấp cho anh chị một cái mã để chị sao chép dán vào những Ờ, phần mềm khác nhé Đấy, để kết nối hai phần mềm với nhau thì sẽ thông qua một cái cổng cổng API này đó anh chị chưa có chị bấm vào tạo thôi và đặt tên cho cái khóa này rất đơn giản thôi miễn là sao là chúng ta gì là có được cái mã này để chúng ta kết nối đấy vậy tôi đặt tên cái mã khóa API này là gì Phạm Thanh Bình đây và đây là cái mã mà mặc định mà gì ờ, cái trên nó tạo cho chúng ta sau đó anh chị bấm vào phần sao chép cho tôi đây chuyển sang bên này à, nhập cái khóa đấy vào đây dán vào tôi copy address 50 dán vào đây rồi chị à, muốn nhập địa chỉ email lại chị nhận một cái thông tin cập nhật nhé thì chị nhập vào cho tôi hoặc không được nhập đúng với chỉ email nhé sau đó anh chị bấm vào nút màu xanh này rồi đã lưu được cái khóa rồi chị nhé cái khóa này anh chị nhớ nhé là cái khóa API của cái Jetbon anh chị phải gì bấm vào là chị phải nhập vào đây đó và lưu lại ừ anh chị không muốn kết nối phần mềm Westbon hoặc là phần mềm khác cũng được thì anh chị bấm gỡ cái đạt dạng được anh chị có thể kết nối thêm rất nhiều phần mềm ờ, email khác vào đây tôi để tiếng tiếng Anh nhé anh chị xem này rất tuyệt vời Và chúng ta sẽ đọc mấy thông tin bên dưới như thế nào đây là ứng dụng này chứa sao này là dữ liệu là xem dữ liệu tài khoản máy chat này à, xem các thẻ tài khoản này của đấy thẻ tài khoản vân vân anh chị đọc nhé gửi tin nhắn này rất rất nhiều thứ nhé và như vậy là ở trong ờ, video này tôi hướng dẫn anh chị đó là cách kết nối phần mềm Westbourne với phần mềm ManyChat để chúng ta ờ, là tạo luôn một cái hệ thống vừa chăm sóc bằng ManyChat và vừa chăm sóc bằng email marketing đó anh chị hãy nhớ nâng cấp lên phiên bản Pro nhé anh chị hãy xem lại video của tôi ở trên kênh youtube là Phạm Thanh Bình và cuối cùng là chào anh chị và hẹn gặp anh chị ở trong video tiếp theo của tôi